chúng mình cùng vào phần đầu tiên nhìn lại tác dụng của dấu chấm. Dấu chấm các con sử dụng thường xuyên bởi nó là dấu để kết thúc câu kể. Nhớ nhá, kết thúc câu kể nhưng các con lại hay mắc lỗi là không đặt dấu chấm kết thúc câu. Ví dụ, để kết thúc câu, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. dấu chấm lúc này để kết thúc cho câu kể. Vì thế nó tạo nên cấu trúc chặt chẽ của câu. Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. Đôi khi dấu chấm cũng thể hiện cho câu khiến khi yêu cầu về câu khiến được giảm nhẹ. Ví dụ, sách vở của con là vũ khí, lớp học của con là chiến trường, hãy coi sự ngu dốt là thù địch. Câu nói trong bài Lời của bố của tác giả Amici. Dấu chấm lúc này là yêu cầu thể hiện với từ để chỉ mệnh lệnh là từ hãy nhưng chỉ đưa ra những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng cho nên tác giả chỉ kết thúc bằng dấu chấm. Cũng đôi khi, dấu chấm có khả năng biểu đạt rất đặc biệt nếu sử dụng khéo léo thực sự đó cũng là một nghệ thuật đấy cô muốn giới thiệu với các con một bài thơ tranh vênh chín nhịp cầu cong nẻo đường lội quãng đê vòng sớm khuya cơn rông đổ sập chiều hè gian lều chợ mảnh tơi che chỗ ngồi không gian trắng xóa cả rồi chỉ còn dáng mẹ giữa trời và mưa